à, chào quý vị à, các bạn thấy là mình vừa làm những cái bài à, karaoke có hay không thì à, để làm được những cái karaoke như vậy thì à, mình à, có những cái à, có cái cái, cái, cái tuy giáo nền và ảnh nền miễn phí thì à, những cái, cái hình ảnh và video đó là hoàn toàn miễn phí và quý vị các bạn có thể vào cái trang web gọi là pcell.com.vn mình đánh vần là p e x e l s com com duyệt v i việt nam v n duyệt và nhấn enter thì à, mình sẽ ra cái trang ảnh và video miễn phí rất là tuyệt vời do những người à, sáng tạo tài năng người ta chia sẻ thì à, mình mình đang chuẩn bị làm cái bài gọi là đoàn buồn đêm mưa như vậy nó liên quan đến là đôi trai gái người ta hôn nhau và cái hoàn cảnh xuất xứ ra đời của cái, cái, cái bài hát này là năm 1969 chứ đó thì à, có cái vào một đêm là mưa rất là tầm tạ thì à, cái tác giả đã nhớ à, bồi hồi xúc động nhớ đến người yêu và để cái cái diễn tả cái những hành động những cái cái cái nội dung của karaoke này thì thay vì là mình lấy ảnh tại Sài Gòn nhưng mình không có thì mình có thể mô phỏng ờ, trong cái ảnh này thì mình có thể tìm kiếm ờ, trong cái tra tìm kiếm ảnh và video miễn phí mình gõ vào là gõ vào từ ờ, tìm kiếm là mưa đây mưa hai tầng dạ. mưa thì mình tìm những cái cái cái cái hình cái dạo mà có liên quan về mưa mình chụp lại về ví dụ như là bài này đi đó. Đó. thì người ta có chữ là tải xuống miễn phí và giữa này người ta có chữ là sử dụng miễn phí thì mình có thể là sử dụng những cái này rất là à, ok đó. thì mình click vào đó tải xuống miễn phí đó thì người ta đã à, đưa tới cái cái à, cái cái cái, cái chỗ chữa của mình mình đã làm sẵn cái, à, cái thư mục gọi là đoàn buồn đêm mưa là mình mình, mình xây vào đó đưa vào đó à. rồi mình có thể là sao chép cái đường dẫn này để mình trong phần mô tả của video của của cái sản phẩm của mình thì mình ghi chú ở đó để cho người ta các là mực đó. thì ví dụ như là mình đã tải được ở trong web là, là video và ảnh của là của tác giả này có ba cái này. thì phần mô tả này mình bật được không cần à, để lại một tên một người thôi đó. Đó. rồi à, cái à, của Anton Richard rồi ATPath combo à, ông này cũng có là hai cái video là hai hai cái là mình chỉ cần lại một cái thôi như vậy cái cái cái cái việc giảm nền của mình á, sau khi mình là độ tuổi mình thì mình tải về 1 2 3 4 5 6 7 8 khoảng thì, à, khoảng 8 à, đến 10 à, cái ảnh với giáo gì đó và xong rồi mình lui lại mình có thể tìm cái ảnh khác ví dụ như tìm cái ảnh mà có cô gái đang cầm cái dù cái này à, nó ảnh đứng vào vào vào cái dạng mình đóng đẹp mình tìm cái ảnh nằm nó nằm ngang thì tùy theo cái nội dung của mình mình tìm cái ảnh cái cái, cái, cái video nó phù hợp có thể lấy cái ảnh này được đấy diễn tả cái đêm mưa tầm tả đó người ta cho tả xuống miễn phí à, mình, mình sẽ, sẽ lưu vào cái đường dẫn của mình là nó nhớ mà lúc nãy mình mình mình nhớ về mình mình lưu vào cái, cái, cái thư mục ngọn mùa đêm mưa thì bây giờ cái, cái, cái ảnh này nó vào đó, đó rồi như vậy nhiều lắm rồi đó, tương tự như vậy các bạn làm các ảnh khác như vậy thôi đó. tôi làm uh, khoảng 8 đến 10 thậm chí là một hai cái được ở đây à, mình khoảng khoảng 10 cái nữa rồi rồi bây giờ mình à, mình sẽ để cái xuống dưới để tí copy vào những cái chỗ cái trang web này thì trong phần hỗ trợ làm à, YouTube YouTube đó thì mình có những cái file ví dụ đây là lời chào lời chào là cái rau kê lên đến chúc bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ đó là cái đầu tiên mình có cái đó rồi cái giữa là mình có cả cái biểu tượng và cả cái logo đây thường lên mình vlog và bên này có cái hình à, là karaoke lên mình cái này mình mình à, mình sẽ có một cái bài riêng để nói về điều này tương tự cái này đó và lời cuối cùng là cảm ơn quý vị đã theo dõi và cuối cùng có là yêu cầu quý vị là nếu thích đó, thì à, bấm subscribe là like và chia sẻ về cái karaoke này cảm ơn quý vị rất là nhiều chúc quý vị sức khỏe và thành công đó. Đó. và có một cái cái cái cái này là là trong cái karaoke đó là người ta đã nhịp đó một hai ba bắt đầu thì mình làm là lấy mình ca thì nữa mình làm cái này cho quý vị thấy xong đó như vậy đây là cái phần chuẩn bị đó. rồi như thế nhiều như vậy nhưng mà rất đơn giản à, nói tóm lại thì à, để làm được karaoke như vậy mình có những cái à, cái bộ chuẩn bị sau thứ nhất là cái hỗ trợ làm YouTube thứ hai là cái video nền xanh cái này có trên trên à, YouTube và người ta làm sẵn mình chỉ cần copy về để mình mình sửa chữa và mình biến nó thành của mình tương tự video nền mình sẽ sửa chữa và biến nó thành của mình thì ờ, để ngắn gọn hơn thì cái ờ, cái cái, cái, cái ờ, cái phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm cái video nền dạ, làm video nền dạ. mình đang mở sẵn còn là mình bấm bấm này là new new pro test dạ, là trang mới thì xong bởi vì mình làm video nên thì mình, ờ, mình lưu tất cả cái cái, cái ảnh trong video nên là vô trong đài thành thành một một cái, cái một cái video rồi cái đó nằm ở đâu đây, đây nằm ở nằm ở, ờ, ở thư mục ờ, buồn đêm mưa mình chữa đây các bạn có thể chữa vào cốt hoặc là chữa cái chỗ khác mình đang chữa vào cái ổ g và trong cái thư mục là acidity à, nâu và trong này có cái bài mà buồn lên được mình chữa qua đây còn cái bao tiểu đức cột thì nó, nó ngắn gọn nó gòn hơn đây rồi thì chỗ cái dạo lên đây mình lấy ảnh à, mình có về hồi nãy giờ đây nhận một cái cái ảnh cái giỏ đỏ và mình, mình nhận tổ hợp phím là cái đường A và bấm open đó thì nó vào tất cả đây còn là ờ, cái cách này mình thấy nó nó nó, nó người ta hướng dẫn uh, nhưng riêng mình thì mình thích, thích kéo mình thả vào trong, cái chỗ cái chỗ là là as to timeline là thả thả là vào đây mình thích là là kéo chùm đó là mình thả vào đây hơn hơn là là, là, là làm thao tác này cho nên mình hướng dẫn các bạn cách kia cách kia đó, đó trong video mình này mình có thể sắp xếp để ra được nó sau hoặc là mày thấy là có đang có mưa này thì sau còn cái hình ảnh uh, kỷ niệm này thì mình cho vào trước đây hôm nay ông đang nhận người yêu này thì mình cho vào trước đây cho vào trước trước nó kéo xuống kéo xuống muốn đồng tổ của mình là ờ, mình đây của đây thả vào đó mới thả vô trắc một trắc hai dần được đó, đưa thả vô trả tiếp những việc khác thôi những cái con này. trả thả vô lúc đầu coi như là á à, rồi lúc này mình, mình thả cái này rồi bây giờ còn mình bỏ nó ra nhận nhận cái thuộc qua đó thì nó bỏ vào đường ra xong nó kéo tất cả những cái này xuống vào anh thử thăm lai đó lại tiếp vào đây thả tay ra thả chuột ra đó là hiện rồi cục như vậy rồi kéo này vô tới sạc vô rồi nhận corona để mình cho hết luôn rồi mình lại hướng cho nó ở đây vào đây transition flow này thì cái hiệu ứng này là hiệu ứng mờ làm m mình có thể chọn hiệu ứng cái này kia nhưng mà riêng mình thì mình thích cái, cái, cái hiệu ứng là mờ này hơn chọn này chọn xuống thả xuống đó đó ok bây giờ mình thử những cái chỗ khác và coi cái này đưa tới đây hồi nãy vừa rồi hồi nãy vừa rồi mình cái đơn giản cho ta trở lui lại này là vừa cái cái, cái trang của mình rồi không cần không cần chỉnh nữa qua cái video thứ hai hay là thứ hai này đó cái này nó nó nhỏ hơn thì mình có thể cho nó rộng ra cho nó nó, nó phụ cái màn hình này đó vừa rồi thì mình hàng ở trên này dư cắt được dưới này dư cắt được nhận cái cái cái, cái ô vuông vuông vuông này Đó. đặt trọn vào đầu xong rồi mình đặt trọn xuống cái cái vuông vuông mình thả xuống cái này mình kéo lên Đó. rồi tiếp tục qua cái hình thứ ba Đó. thế cái video này nó nhỏ hơn cái cái cái cái trang chương chỉnh của nó mình kéo ra. đó, nhớ tương tự như vậy qua hiện đại video khác mình cũng đọc ở đây ok tiếp tục định đây thiệt đến hai phần trăm nữa thiệt ba mươi không tới ba mươi chưa đủ ba mươi lăm đây dư ba ba ba hai đây ba ba dư ba hai đây ba một xem thế nào ba một này và một là thiếu 32 ok 32 đây ok 32 như thiếu sĩ mình nhận cái cái cái mũi tên ờ, về phía bên phải phía dưới nó thiểu sĩ 3.5 3.5 thì trên phía dưới có dưới xí kéo xuống rồi được quá vừa rồi rồi cứ trong này cứ việc lũ xỉ thôi trong này nó có nhạc thì được cái phần âm thanh sang mình mình xóa đi mình cắt cắt cái mưa này cái mưa này vừa dài có mình cắt mình cần cái hình trụ nữa thôi là mở cửa con rồi cái gì ở đầu tiên này nó bị hụt hụt cái gì để coi là vì sao Thank you. thì cháu phải có thể để kiểm tra thì nếu có tội là ở đâu thì, thì nó, cái này mà ra thì ờ, lại một không lại công này nó nhẹ nó nó nó, nó hình ảnh nó rõ nó sắc đẹp nó đẹp hơn có cái trò này đi trò này đi ờ, để cho quả quên next đó, cái này nó cái tên thì đúng rồi được rồi nhưng mà cái đường dẫn của nó là người là đưa vào trong bài tình mẹ và mình lưu các bài các bài của mình là bài đoạn bốn mươi đó được đến mưa rồi rồi để lại trong này bốn cái chỗ kia nền đây ở đâu vào là xúc phát vào đây rồi click thì cái buổi sau mình sẽ giới thiệu các bạn là nội cái giáo nền à, cái nội cái giáo nền cùng với karaoke để chúc bạn thành một cái còn uh, nhiều thao tác khác ví dụ như làm bia này làm logo này làm biểu tượng này làm uh, lời cảm ơn này lời giới thiệu này nó nhiều cái lắm nhưng mà nếu biết ý thì đơn giản thôi các bạn khi mình đã thích rồi mình làm rồi sau này mình có cái à, cái à, quay được cái video à, nào clip nào rồi mình có hình ảnh nào mình muốn làm thành một cái tập một cái biên tập uh, uh, video rồi mình lồng vào trong karaoke mình uh, mỗi khi mình uh, có cái việc gì tập trung anh em tập trung uh, mình hạ kho thì mình lấy cái bài đó ra mình hát rồi mình có thể thu âm lại mà không bị mà bị bắt bản quyền bị uh, YouTube nó bắt bản quyền bởi vì cái bài đó là mình tải về là người ta cho mình dùng rồi cho mình dùng thử cho mình dùng uh, là, là, là với chế độ là ghi công tác giả thì mình uh, mình tải cái bài đó lên YouTube là nó không có bắt bản quyền này nhưng mà các bạn mà hát cái bài mà mà người ta làm sẵn ở trên đó là không phải bài của mình thì cái khả năng cao nhất là tất cả các bài nó đều bắt được để mà các bạn có thể là là lưu được cái trang cái cái cái, cái bài karaoke của mình đó lên trên trên youtube được, được. nên tôi là làm cái bài karaoke này là các bạn mà à, xem phần mô tả phía dưới thì các bạn sẽ à, à sẽ đưa tới các bạn một cái cái, cái cái đường dẫn tới cái trang mà mà có cái cái cái các video đó thì các bạn hạ cái bài đó chắc chắn là không bao giờ bị YouTube bắt bản quyền à, quý bài thì thấy cái bài này là hay bổ ích thì các bạn à, cho tôi một like để à, khuyến khích đầu tiên và um, ừ, nhận subscribe nếu chưa subscribe thì nhận subscribe à, và có thể nhận chuông để là trầu nhượng đặc biệt đó ông nhận được cái vợ mà gần nhất mà tôi sẽ thành